tôi sẽ tiếp tục đi uh, bảy cùng cúng và hôm nay thì uh, có sự chuẩn bị từ trước nên à, sẽ kỳ càng hơn Đấy. này quay dùng để quay dùng được coi uh, cùng cùng nó ăn môi như thế nào kia. Đằng đấy. anh em chúng tôi đặt chưa hết bẫy nhưng mà đã có được rất là nhiều rồi À, tiếp tục hai sáu tám mươi được 10 con rồi ừ. chúng tôi sẽ tiếp tục đi ờ, đặt bẫy Đừng vào trận luôn Vỗ tay Vỗ tay Vỗ tay <laughs> Vỗ tay quá Ôi trận này Ô, Toàn trận luôn <laughs> Đây sau nửa tiếng à, đặc bậy cùng cúm quá được còn nhiều trận Trận không các bạn Rất là nhiều trận luôn Wow bản thân vâng, các bạn nào ờ, nói ờ, hôm nay đi sẽ không có gì thì đó là một sai lầm rồi rất là nhiều tiếp tục ờ, hành trình sang cùng cúm các bạn à, xem kênh thấy hay thì đăng ký đồng hồ cho chúng tôi nha lại thêm một à, con cung cụm nữa các bạn tục một con có trứng này các bạn trứng luôn hơn vâng, trận luôn trận nhiều mà để ra bắt trận luôn ăn nè 50 con thôi các bạn Damn! Những con à, nhỏ nhưng trứng rất là nhiều những Con này à, lên à, sụp me Răng me thì nhức nách luôn Subscribe vào Youtube này Nhớ subscribe kênh nhá Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá những con Harry các bạn toàn trịnh дело. quá nguy hiểm rất là gần bờ vào tay đó các bạn quả đau luôn các bạn nhìn gai của nó thì biết thôi wow. À đau quá đây uh, chai màu luôn các bạn cái gì còn cái dạo nọ á Đây ờ, là thành quả buổi chiều này đây các bạn Rất là nhiều luôn giờ dạ. do biển trời mưa cũng thể chạy điện ngoài bãi biển rồi bây giờ tôi sẽ lựa chọn ra những con ngon nhất để à, làm hai món món à, hấp vậy là chanh và một món là nướng toàn trận luôn các bạn các bạn ờ, nhớ đăng ký kênh để ờ, theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi nha đây là những con Harry rất là nhiều những con có trứng mời à, các bạn không thưởng thức nha chào bạn